À, tại sao chúng ta phải mua cổ phiếu khi mà thị trường xác nhận? Ở trong thực tế thì à, đa phần khi mà chúng ta nghe ai đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta được nói rằng là chúng ta sẽ mua khi một cổ phiếu điều chỉnh hoặc là mua một quá trình tích lũy khi một cổ phiếu đang đi ngang. Nhưng tuy nhiên thì ờ, cái quan điểm này không biết là theo các bạn như nào. Những quan điểm của DVD nó sẽ là một quan điểm uh, giúp cho các bạn nhìn rõ hơn về cách mà các nhà đầu tư chứng khoán thế giới họ đang làm cũng như là cách mà Dũng ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam. À, hello, xin chào anh chị em và các bạn. Nếu anh chị em là có nghe rõ thì hãy comment vào ô chat là nghe rõ để chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay. À, hôm nay Dũng nói với cái chủ đề đó là trong trường hợp mà gì ạ à, thị trường xác nhận thì chúng ta nên đầu tư như thế nào để cho các bạn có thể hiểu một cách đơn giản nhất, hiểu một cách gì à, rõ ràng nhất thì chúng ta sẽ gì ạ à, phân tích xem là chúng ta có kế hoạch à, chuẩn bị như nào thị trường trong thời gian tới ạ xin chào bạn Hoàng Huân Nguyễn Trang Hậu Hoa Trinh Hoàng Nguyễn Thị Kim Anh Trần Văn Hoàng Đặng à, Tâm Bùi Phạm Hoàng Trần Hùng à, Nguyễn Thị Lai và rất nhiều anh chị em đang có mặt chương trình của ngày hôm nay Đàm Việt Hưng Phạm Duy Ok ạ và Văn Hiển Việt Anh Ok chúng ta bắt đầu ở chương trình của ngày hôm nay trước khi chương trình của ngày hôm nay đây là một cái biểu đồ mà muốn anh chị em có thể thấy là uh, cái cấu trúc của cái quá trình đầu tư chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái cấu trúc của cái trình đầu tư các bạn có thể uh, quan sát ở đây ạ nhìn rõ hơn ạ đây là cái cấu trúc của hành trình đầu tư nếu các bạn nhìn thấy ở trên phía này thì các bạn mua nhá các bạn mua xong thì nó lại lỗ này mua xong nó lại lỗ và chúng ta thấy là cả một cái giai đoạn này là chúng ta thấy rằng là rất là khó chịu đúng không mua xong lỗ và nếu mà tính theo thời gian thì chúng ta thấy là từ cái uh, thời điểm này đến cái thời điểm là rất là lâu này nó giá nó cứ biến động quanh cái 15 16 vậy khi nó giá biến động quanh 15 16 thì các bạn có mua không ạ à? thì phần lớn mọi người sẽ bảo rẻ các bạn mua mua xong nó lại lên nó lại giảm và chúng ta phải đợi quá trình này rất là lâu thế thì câu chuyện ở đây là cách để các bạn có thể tham gia và khi các bạn mua thì các bạn có thể nhìn rõ một cái cách bình thường thì trong cái quá trình này thì các bạn thấy là gọi là mô hình tách tay cầm đây là mô hình tách tay cầm nhưng nếu mà bảo cho chúng ta mô hình test tay cầm thì khoảng độ 8 đến 90 phần trăm các nhà đầu tư của chúng ta không biết đâu ạ à. khả năng 90 phần trăm là phần lớn các nhà đầu tư không biết đọc mô hình tách tay cầm nên chính vì vậy việc mà mua một cách lung tung chẳng hạn mua hình mách tay cầm người ta bảo mua ở đây thì đây là mô hình tách tay cầm mua ở đây gì ạ thì rõ ràng mua xong nó bị giảm mà chúng ta bị lỗ phải cắt lót thế câu chuyện ở đây là câu chuyện gì ạ cả một cái vùng từ 15.25 này đến 15.75 là một cái quá trình tích lũy là một cái trình tích lũy cái đặc điểm của quá trình tích lũy mà các bạn cần phải hiểu rõ rằng là khối lượng tăng giá tăng và giá giảm khối lượng giảm đặc điểm của quá trình này tương tự như vậy khối lượng tăng giá tăng và khối lượng giảm giá giảm vậy trong trường hợp chúng ta mua trong quá trình tích lũy này mua ở trong này thì chúng ta mất chi phí thời gian mất chi phí cơ hội và mất nhiều thứ khác nữa và rất nhiều các chuyên gia bắt đầu bảo chúng ta mua qua vượt qua đỉnh thường là sau quá trình 15.25 15.75 này và vượt qua đỉnh thị trường vẫn chưa tăng được mà nó cần phải rũ bỏ khi quá trình rũ bỏ đến một cái thời điểm nhất định nào đó mà nó vượt qua những cái đỉnh trước đó thì đây chính là cơ hội để chúng ta tham gia vào khi nó vượt qua cái vùng kháng cự ở đây là yếu nhất và đây chính là cơ hội để các bạn có thể đầu tư một cách tốt hơn đây là điểm mua <clears throat> điểm mua này được xác nhận nhất là trước khi nó vượt đỉnh nó phải có khối lượng lớn sau đó nó cần phải có sự kiểm tra lại cái kiểm tra lại này chúng ta thấy là có những đợt mà khối lượng rất là nhỏ thì đây chính là có cái trình kiểm tra lại và sự xác nhận ở đây đây chính là cái điểm mua bạn mua vào điểm pivot này có thể cổ phiếu cao hơn giá 16 Tuy nhiên thì bạn thấy rằng là các bạn an toàn cổ phiếu có thể lên 18 20 thậm chí là lên 30 bởi vì các bạn mua đúng điểm khi các bạn mua đúng điểm bạn không phải mất chi phí cơ hội cho cái việc mà cẩn thận đợi chờ nhưng sẽ có một số bạn các bạn là tôi mua ở đây thì tôi lãi rất nhiều đúng không ạ lãi rất nhiều khi mà mua ở đó tuy nhiên thì gì ạ cái việc mà các bạn mua ở đó mua vùng này thì có thể các bạn sẽ đẹp bị thua lỗ tiếp hoặc là các bạn mua ở đây nó lại tiếp tục lao dốc và cái việc là không an toàn và an toàn đây là chúng ta cần phải mua đúng thời điểm đấy à, Dũng lấy một cái ví dụ thứ hai để các bạn có thể học cách để các bạn mua chẳng hạn nếu các bạn nhìn thấy đây là một quá trình nếu các bạn nhìn thấy là quá trình tích lũy khá nhiều thông thường nếu bạn nhìn thấy ở cái vùng này thì đây gọi là cái điểm mua hoặc là cái điểm này là gọi điểm mua chúng ta sẽ không mua vào điểm này hoặc không mua điểm này bởi vì tất cả cái vùng này nếu chúng ta mua chúng ta mất rất nhiều thời gian hoặc là trong cả một quá trình tích lũy này thì nếu đây là một cái quá trình đi lên mạnh rất mạnh một quá trình này tích lũy ngắn thì thường là cổ phiếu đi lên nó sẽ bị rũ bỏ nên ở đây các bạn phải hiểu đơn giản là cái quá trình này rũ bỏ nó kéo lên rũ bỏ thì nó cần phải có dòng tiền lớn tham gia vào và việc rũ bỏ không ai bán ra hết đây là cái quá trình rũ bỏ không ai bán ra hết thì cái điểm mua này các bạn sẽ thấy là các bạn an toàn rất nhiều chúng ta có thể thêm một vài ví dụ nữa một số bạn thì chúng ta mua ở đây nếu chúng ta mua ở đây thì nhiều trường hợp cổ phiếu giảm còn trong trường hợp các bạn mua vượt đỉnh ở đây ạ gọi là mua vượt đỉnh thì cổ phiếu chúng ta thì ạ nó giảm rất mạnh nên ở đây chúng ta tức là sau khi cổ phiếu xác nhận cái vùng đáy thì khi lên đến vùng đỉnh này các bạn lưu ý nhá khi lên đến vùng đỉnh này là một cái vùng kháng cự mạnh thì cổ phiếu có thể đi ngang có thể rũ bỏ đi ngang rũ bỏ đây quá trình là rũ bỏ và gì đó ạ đây lên ngang rũ bỏ chúng ta sẽ không mua trong quá trình này tích lũy tại vì hôm nay Dũng đọc uh, cái thông tin trên thị trường thì mọi người bảo là uh, cơ hội để cho nhà đầu tư mua cổ phiếu khi thị trường giảm bao nhiêu bạn thấy là các bạn sẽ mua cổ phiếu khi cổ phiếu này giảm ạ thế thì thực tế là khi cổ phiếu này giảm bạn mua ở đây có thể nhiều trường hợp cổ phiếu giảm rất mạnh đấy thế thì lúc này chúng ta sẽ mua ở đây chúng ta sẽ mua ở đây mua ở cái quá trình xác nhận thì đấy là cái mà chúng ta gì ạ thế thì đấy là cái nên chúng ta thấy là tích lũy rất là dài và các bạn thấy là các bạn mua ở đây lỗ và các bạn cần phải gì ạ cái điều đầu tiên là biết cái xu hướng này là tăng mạnh này thì chúng ta cần phải nhìn này cái số lượng khối lượng ở đây nó lớn khối lượng ở đây nó lớn nó phải lớn còn nếu khối lượng lên nó thấp thì cái việc bùng nổ theo đà nó cũng sẽ gì ạ à? thất bại bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này để chúng ta bắt đầu phân tích về thị trường ạ nếu bạn hiểu rõ điều này thì comment là hiểu rõ còn nếu mà các bạn chưa thì comment là chưa không sao à thì Dũng đã phân tích cho bạn với một góc nhìn đầu tiên để các bạn thấy rằng là nếu cho bạn mua các bạn yêu thích một cổ phiếu nhá yêu thích cổ phiếu thì nhiều trường hợp cổ phiếu sẽ không lên và bạn mất rất nhiều chi phí cơ hội thứ hai là các bạn yêu cổ phiếu thì lúc mà cổ phiếu giảm á, các bạn không bán ra các bạn bị tiếp tục thua lỗ nên ở đây Dũng sẽ gì ạ không dựa vào cái tư duy đó là rẻ cổ phiếu giảm Dũng sẽ mua bởi vì nếu cổ phiếu giảm mà mua thì có một số trường hợp cổ phiếu sẽ không lên ở đây nó có một cái thông tin à, chúng ta sẽ xem à, cái phân tích à, của một số à, nhà đầu tư thì bảo rằng là thị trường giảm chúng ta mua thế bây giờ chúng ta sẽ thấy là thị trường lên thì nó có phải có gì ạ thị trường lên thì nó phải có dòng tiền dòng tiền nó đến từ đâu dòng tiền cũng nhắc lại nó đến từ cái tỷ giá cái cái tỷ giá cái áp lực tỷ giá lên Việt Nam đồng đang giảm đi đáng kể khi mà cái chỉ số đồng USD đang giảm mạnh nên lúc này chúng ta thấy là trong một vài tuần tới trong thời gian tới mà với cái tốc độ giảm mạnh như này thì nó sẽ có một lượng đầu tư nước ngoài tham gia mạnh vào Việt Nam các bạn nhá nếu mà cái quá trình nó tiếp tục giảm mạnh như đấy thì có một lượng dòng tiền lớn tham gia Việt Nam nếu mà xét về kinh tế vĩ mô xét về kích thích kinh tế vĩ mô của chúng ta thì thực sự là những cái điều này nó rất là gì ạ rất là khó có thể xảy ra kích thích kinh tế điểm này Và chúng ta chỉ biết rằng là dòng tiền có thể một dòng tiền lớn họ mua vào khi mà gì ạ cái tỷ giá nó đang có xu hướng gì ạ giảm tiếp tục giảm trong thời gian tới cái điều thứ hai chúng ta có thể nhìn thấy đó là gì ạ một số các ngân hàng bắt đầu có xu hướng giảm lãi suất ạ à, VPBank có xu hướng giảm lãi suất tức là áp dụng về thanh khoản áp dụng về thanh khoản thị trường hiện tại nó đang tốt hơn rất nhiều rồi so với cách đây một thời gian nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là chúng ta đã thấy là mọi thứ cái đáy nó đâu đây đó cái vùng đáy đâu đây đó nó đã gì ạ à? rất là rõ ràng rồi nên chúng ta hãy tìm kiếm xem là trong thời điểm này cái nhóm cổ phiếu nào chúng ta có thể tham gia cái đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại về cái chỉ số vn index chỉ số vn index mà nó lên cái vùng vai đầu vai rũ bỏ các bạn nếu bạn nào nhìn rõ cái vùng này chưa nếu bạn nào rõ cái vùng này nếu mà rõ nhá thì đây là cái mà Dũng đang nói này chúng ta sẽ không mua khi mà đang tích lũy nhưng nếu các bạn nhìn rõ này các bạn nhìn rõ này đây là phiên rũ bỏ đây là phiên hồi phục gọi là SO S5 các bạn nào hiểu rõ về SO S5 thì comment cho Dũng SO s FOS5 tức là trong VSA đó là sức mạnh tín hiệu sức mạnh của gì ạ Được khi mà rũ bỏ mà quá trình hồi phục từ đáy thì chúng ta gọi là FOS5 và sau khi quá trình này diễn ra thì Dũng có nói các bạn là gì ạ các bạn có comment ạ à? nếu các bạn thấy rằng là sau quá trình này diễn ra thì thị trường nó làm sao ạ thị trường làm sao ạ sau quá trình này diễn ra thì thị trường này làm gì ạ nó có lên ngay được không ạ nó có lên ngay được không ạ à? đúng không nó không lên ngay được mà chúng ta đang thấy là nó cần thêm thời gian tích lũy một vài phiên với khối lượng cao hay thấp ạ hay chúng ta gọi là quá trình siết chặt nếu bạn hiểu rõ những cái thông điệp Dũng đã nói từ trước rồi là nó cần siết chặt siết chặt là biến động nhỏ biến động nhỏ thì sau khi siết chặt thì các bạn nhìn thấy gì ạ để chúng bạn thấy rằng là Dũng đầu tư nó rất là tự tin bởi vì Dũng biết tất cả cái điều này nó diễn ra bao nhiêu bạn đấy là nếu các bạn biết tất cả cái điều này nó diễn ra thì điều đó là tuyệt vời đúng không ạ nếu các bạn này đấy tuyệt vời comment tuyệt vời chúng ta cần phải biết nó quá trình siết chặt và nó đang siết chặt và khối lượng nó phải làm sao khối lượng nó phải thấp đúng không rất nhiều bạn rất là tuyệt vời rất là giỏi và rất là thông minh ở đây nếu các bạn biết điều này thì chúng ta thấy là lúc này nó cần phải gì ạ sự xác nhận vậy xác nhận ở đây thì chúng ta gì ạ mua cổ phiếu gì ạ à? nếu trong xác nhận này các bạn mua một cách lung tung có được không ạ à? nếu trong quá trình xác nhận này mà chúng ta mua một cổ phiếu một cách bừa bãi thì chúng ta có thể bị thua lỗ nên ở đây cái sự xác nhận này cổ phiếu nó cũng cần phải có một quá trình tích lũy cái điều thứ hai là cái quá trình xác nhận này nó phải là những cổ phiếu mạnh mạnh đầu tiên những cổ phiếu mạnh đầu tiên nó tăng giá thì lúc này bạn có cơ hội đây chúng ta gọi là vai đầu vai ngược cơ hội để có một cái Tết ấm no đúng không có cơ hội để có cái Tết tuyệt vời còn nếu bạn mua sai không lựa chọn cái gì không lựa chọn được cái cổ phiếu dẫn đầu thì các bạn thấy rằng là có thể các bạn sẽ không có lợi nhuận đấy là cái điều đầu tiên vậy à, nếu xác nhận bứt phá đi này thì có phải là Dũng đang nói cho các bạn nó chính là những kịch bản này có phải diễn ra không ạ Hello đấy là những cái kịch bản là sau khi rũ bỏ thì cái việc quá trình xác nhận đây là dũng lấy một ví dụ đấy ạ chúng ta có thể lấy một ví dụ khác đi ạ thì các bạn nhìn thấy là đây là quá trình xác nhận còn lấy ví dụ khác đi ạ đây có phải sự xác nhận không ạ sau khi rũ bỏ thậm chí là test lại đây là sự xác nhận và cái sự xác nhận này đây là một mẫu hình khác và chúng ta cũng thấy rằng là họ sẽ không mua ở quá trình tích lũy họ chỉ mua ở quá trình xác nhận họ chỉ mua ở quá trình xác nhận hello các bạn đã hiểu rõ chưa nếu các bạn hiểu rõ comment hiểu rõ ạ nó phải chỉ mua ở quá trình xác nhận ở một số hôm trước thì các bạn thấy là thông thường người ta tổng kết là gì ạ nếu thị trường và như nào thị trường và bóng đá thì thị trường làm sao ạ hôm trước người ta nói là nếu thị trường mà World Cup thì thị trường tăng tốt hay không tốt thế thì khi người ta tổng kết một cái điều đó thì thực tế nó không đúng cho thị trường đúng không ạ bởi vì chúng ta biết rằng là nó liên quan đến chu kỳ kinh tế bóng đá nó chả ảnh hưởng đến gì ạ à? đến thị trường nó không ảnh hưởng gì cả nên ở đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta biết là quá trình xác nhận phải quá trình xác nhận phải quá trình xác nhận thì lúc này chúng ta mua sau khi rũ bỏ lần thứ nhất rũ bỏ lần thứ hai rũ bỏ lần thứ ba và xác nhận chúng ta mua vào thì đây chính là cơ hội tuyệt vời à, cơ hội tuyệt vời thực tế dòng tiền của ta nó chưa toàn mạnh đâu nhá anh chị em nhỉ, thị trường chúng ta vẫn đang rất là xấu kinh tế vĩ mô chúng ta chưa phải là tốt đâu ạ à. chúng ta nếu anh chị em xem là ở Bình Dương mọi gái nhưng các cổ phiếu vừa rồi nó do các thông tin xấu nên nó đạp mạnh hơn nó rơi rơi thấp hơn và lúc này nếu bình thường chúng ta gọi là chúng ta đầu tư cái gì ạ những nhà đầu tư giá trị các bạn nhá các bạn chỉ đầu tư giá trị khi mà thị trường nó đang trong giai đoạn suy thoái thị trường nó đang trong giai đoạn suy thoái thì nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu thông tin xấu sẽ diễn ra mọi thứ sẽ gì ạ à? nó làm cho cổ phiếu thấp hơn giá trị thật của nó còn trong một chu kỳ thị trường hồi phục đi lên thì chúng ta phải tập trung vào những cổ phiếu có triển vọng cái gì ạ à? chúng ta phải tập trung vào những cổ phiếu có triển vọng gì anh chị em ơi triển vọng gì ạ à? nếu thị trường đang đi lên mọi thứ đang tuyệt vời mà anh chị em đầu tư giá trị mua những cổ phiếu nó thấp hơn giá trị thì những cổ phiếu đó nhiều khả năng là những cổ phiếu có vấn đề có vấn đề nó mới đi xuống hoặc là có vấn đề nó mới không tạo ra một xu hướng tăng nên ở đây trong trường hợp thị trường hồi phục hoặc là thị trường bắt đầu có xu hướng đi lên thì chúng ta phải lựa chọn những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng hoặc là những cổ phiếu tăng trưởng nên nếu gọi là đầu tư giá trị thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ gặp những cái rủi ro bởi vì lúc này nó không là không phải là trường phái đầu tư giá trị khi mà thị trường bắt đầu hồi phục đi lên trường phái đầu tư giá trị chỉ phù hợp với giai đoạn khủng hoảng kinh tế giai đoạn mà cổ phiếu bị bán hoảng loạn thì đấy là các bạn cần phải nhận thức ra những cái điều này còn khi mà cổ phiếu thị trường đi lên lúc như thế này thì tìm những cổ phiếu tăng trưởng mạnh doanh thu lợi nhuận ROE sản phẩm mới công nghệ mới nhà máy mới và những tiềm năng để giúp cổ phiếu này đi tăng thế bây giờ chúng ta quay trở lại thế thì nếu bây giờ chúng ta quay trở lại thì chúng ta thấy là sẽ có những cổ phiếu đang tích lũy này thì hãy quan tâm chẳng hạn bây giờ chúng ta thấy là thế giới di động đi thì nó đang tích lũy đúng không đây là quá trình tích lũy nhưng nếu mà để nó lên được bạn đừng có mua ở đây tuyệt đối không mua ở đây bởi vì các bạn mua ở đây thì có khả năng bị gãy nhưng nếu mà nó tăng mạnh nó bứt phá thì các bạn mua độ an toàn cao hơn rất nhiều chứ không phải là các bạn mua ở đây vì nó rẻ đâu ạ chúng ta thấy cổ phiếu tiếp theo giả sử như là cổ phiếu Vietcombank khi nó điều chỉnh như này thì các bạn tuyệt đối không mua cổ phiếu trong quá trình điều chỉnh nhưng nếu do rũ bỏ khối lượng lớn rũ tiếp theo khối lượng lớn cũng giảm rũ thứ ba khối lượng lớn cũng giảm rũ thứ tư khối lượng lớn không giảm thì cái việc mà nó hồi phục như này có độ an toàn không lúc này là có thể có một nhóm nhà đầu tư nào đó họ thoát ra và sau khi rũ thì lúc này các bạn thấy là các bạn mua ở đây thì độ an toàn rất là cao khi nó xác nhận bởi vì nó rũ nó bán mạnh bán mạnh bán mạnh khối lượng lớn và không ai thoát ra đấy là cách mà các bạn có thể nhìn thấy ạ à. Ờ, trường hợp thị trường có thể bị gãy các bạn nhá trường hợp thị trường có thể gãy Dũng đang đưa ra kịch bản thị trường gãy này đây là gãy ạ à. nếu mà nó gãy nó về vùng này thế thì bây giờ cơ bản là chúng ta thấy là chúng ta phải hiểu đơn giản này cái khối lượng ở đây nó lớn lớn nếu khối lượng đây nó lớn thì cái kịch bản thị trường nó gãy khi nào ạ à? chúng ta phải biết là khi nào thị trường gãy thường thì kịch bản nó gãy nó có những cái trường hợp như nào cái vùng này nó tạo ra biến động lớn cái vùng này này tạo ra biến động lớn dao động rất là lớn đấy cái thứ hai là gì ạ lúc hai là có một cái thông tin rất là xấu đưa ra đấy còn trong trường hợp mà quá trình quá trình này nó siết chặt siết chặt siết chặt thì cái xác suất gãy cao hay thấp ạ nếu quá trình này tiếp tục siết chặt khối lượng thấp thì quá trình này gãy xác suất cao hay thấp ạ bởi vì cái quá trình này quá trình xuống tăng quá trình này nó trong xuống giảm nhá cái quá trình mà nó nằm trong xuống giảm thì cái quá trình này khối lượng thấp thì nó sẽ giảm tiếp còn quá trình này nó tăng cũng tăng thì quá trình này nó tích lũy thì là quá trình tích cực hiểu không ạ à, anh chị em hiểu rõ không ạ à? vì có nhiều người không biết thế nào là tích lũy thế nào là phân phối nên nó tích lũy trong xu hướng tăng thì nó sẽ tốt còn tích lũy kiểu siết chặt trong xu giảm thì thường gọi là thiếu cầu còn ở trong quá trình này là giai đoạn gì ạ à? quan là tích lũy tức là gom còn giai đoạn này thiếu cầu thiếu cầu tức là không có cung à, thiếu cái nhu cầu thì cung ra nó giảm thế thôi đấy là cái cách để chúng ta nhìn thấy hôm qua tôi có nói đây là một cái dạng cổ phiếu ạ nếu bây giờ các bạn mua cổ phiếu này ở điểm này thì các bạn thấy là an toàn cao và hôm nay có thể nó test lại nhưng tuy nhiên thì các bạn mua ở đây thì tỷ lệ thành công rất là cao đơn giản thế thôi ạ hoặc là các bạn có thể thấy rằng là hòa phát đi các bạn thấy là cổ phiếu này gì ạ nó vượt qua đỉnh khối lượng lớn vượt qua đỉnh khối lượng lớn sau khi khối lượng lớn thì các bà con ở đây làm gì ạ à? bán cổ phiếu bà con đấy bán cổ phiếu đúng không bà con bán hôm trước thì dũng đã mua ở đây rồi bây giờ giả sử như các bạn nào đang có ở đây có hai cái chiến lược chiến lược ở đây là các bạn gì ạ à? các bạn làm chiến lược đây là gì ạ à? các bạn bán một phần hai ở đây ra lên đến vùng này các bạn bán một phần hai ở đây được không hello bán một phần hai ở đây sau khi là bán một phần hai đây nếu cổ phiếu mà nó làm sao nó không có quá trình phân phối mà tái tích lũy thì các bạn có thể thấy là lúc ngày mai nó tăng mạnh thì các bạn mua vào mua vào mua vào đây ạ à? thì khi nó mua vào thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp trường hợp thứ nhất là bạn có nên đầu tư dài hạn không thì khi bạn mua vào thì tuyệt đối không đầu tư dài hạn bởi vì các bạn lên đến vùng khoảng 25 26 này các bạn nên bán ra nha nên bán ra bán sạch ra bởi vì cái vùng cản này nó mất rất nhiều thời gian sau đó bạn bán ra thì cổ phiếu này nếu đây là chúng đang lên trình trường kịch bản nhá các bạn nhá đừng có tin tại vì cái bạn nào mua trước xong lại cái kịch bản là kịch bản xác nhận từ giá 2 19 20 này lên 26 cũng khoảng bên thì quá trình này nó sẽ tích lũy ở trên cái vùng này khoảng độ bao nhiêu ạ hai đến ba tháng lúc này chúng ta mới tính đúng không ạ đấy là cái mà chúng ta lưu ý chúng lấy một vài ví dụ ạ thế một bạn có nói rằng là cổ phiếu TCM TCM mua ở đây được không ạ các bạn mua ở đây được không anh nào chị em bảo có thì bảo có Dũng đang nói rằng cái cái cái quan trọng là lý do tại sao mua ở đây và tại sao mua được thì một bạn có phải là TCM bo cung bạn lý do tại sao là bo cung mà Dũng vẫn bảo là nếu các bạn mua vẫn mua được lý do tại sao các bạn đừng có hiểu bo cung là không mua được ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy thế nào là bo cung không mua Dũng lại cho các bạn lấy một ví dụ bo cung không mua Dũng lấy một ví dụ như cổ phiếu PDR nếu cổ phiếu này bo cung tức là cổ phiếu này bo cung đây là cổ phiếu bo cung nhưng giai đoạn đầu của cái quá trình bao cung thì phải mua tốt bởi vì cổ phiếu này nó bo cung tức là nó sẽ kéo cổ phiếu lên đến đỉnh và sau đó nó gì ạ à, nó sẽ cho chúng ta đi viện nên giai đoạn đầu bo cung thì các bạn vẫn cứ mua đúng không comment là giai đoạn đầu bo cung là cơ hội tốt để mua bởi vì big boy nó cần phải cần phải phân phối cổ phiếu nên giai đoạn đầu các bạn cần phải mua hiểu chưa cả nhà ơi giai đoạn đầu các bạn mua nhưng đến bắt đầu giai đoạn mà nó đang chạy nước rút rồi bán gấp không nó rơi thẳng đứng có hiểu chưa hello anh chị em hiểu chưa tức là giai đừng có sợ bo cung chúng ta mua bao nhiêu thôi ạ à? tại vì cổ phiếu bao cung tốt hay xấu ạ à? nếu về giá thì cổ phiếu bao cung tốt hay xấu ạ à? nó rất là tốt bởi vì nó tăng như vũ bão nhưng nó xấu khi nào ạ à? các bạn đứng ở trên đỉnh ngọn cây các bạn nhỉ à, đứng tấn giai đoạn đầu vẫn mua thoải mái nên các bạn hiểu chưa tại vì giai đoạn đầu các bạn mua cổ phiếu bao cung Novoland các bạn thấy ngon không Novoland tốt tuyệt vời đúng không giai đoạn đầu bao cung mà đẹp như này cơ mà giai đoạn đầu bao cung nó đẹp như thế này cơ mà nó đẹp không ạ nó đẹp tuyệt vời nên ở đây chúng ta rằng nếu mà cổ phiếu giai đoạn cuối của bao cung này đây, Dũng đã các bạn thấy được Dũng đã vẽ kịch bản trước chưa các bạn nhìn thấy chưa hello có ai đã nhìn thấy kịch bản là Dũng vẽ đây ạ à? đây là cổ phiếu này nó rơi như thế cơ mà đúng kịch bản chưa ạ anh chị em là thấy đúng kịch bản đây cái này là chúng ta vẫn giữ này vẫn từ trước này à? đây là đúng kịch bản và bây giờ nó đúng chưa đúng chưa chúng ta nhìn thấy đúng chưa đấy kịch bản Dũng nghĩ là bảo nó lên này đúng chưa nó lên đây Dũng vẽ kịch bản trước nó hồi đúng không vẽ kịch bản trước là nó hồi sau đó thì nó rơi tự do và cái này thì anh chị em theo dõi kênh là biết hết rồi nên chúng ta thấy là chúng ta có thể biết trước vậy chúng ta có biết trước đúng không ạ hello có phải là chúng ta biết trước đâu không ạ tất cả mọi thứ chúng ta có thể biết trước được nên với kiến thức chúng ta có chúng ta biết trước hết thị trường và những cổ phiếu này có thể sẽ biến mất trên thị trường nên đừng có bắt đáy nha đừng có bao giờ bắt đáy dù sẽ phân tích thêm một hai cổ phiếu nữa một bạn có là HPG nếu HPG ngày mai nó tăng mạnh mua được không HPG cổ phiếu này là dạng rất là lòng lẻo lòng lẻo là xấu bình thường là cổ phiếu lòng lẻo là xấu nhưng nếu bây giờ nó hôm nay chúng ta thấy là gì ạ à? anh chị em này hôm nay làm sao ạ à? chúng ta thấy này chúng ta anh chị em đây là cách để anh chị em tư duy nhá anh chị em muốn học cái cách tư duy mà Dũng chia sẻ không ạ à? anh chị em nào muốn học thì comment tôi muốn đấy ạ à. cái này không ai biết được cái cách tư duy này đâu ạ à. trên thị trường không ai biết đâu ạ à nên Dũng muốn chia sẻ cho các bạn cách mà cho các bạn tư duy ai muốn thì comment tôi muốn ạ à. tại vì Dũng không có nhiều thời gian để phân tích nữa nên các bạn cần phải phân tích được kỹ cái cổ phiếu này cái điều đầu tiên đó nếu các bạn tư duy nhá tư duy theo cái cách thức mà đầu tư nhưng mà vì vô địch cái khóa học đó là khóa học đầu tư nhà vô địch mà Dũng chia sẻ anh chị em nào học cái khóa đấy rồi thì comment ờ, là tôi đúng không ạ thì các bạn nhìn này nếu anh chị em mà học cái khóa đấy rồi comment tôi ạ thì cái điều đầu tiên các bạn thấy là nếu đây là cái vai đây là cái vai một này vai một đây là vai một đây là vai hai thì quá trình này này đây là quá trình tái tích lũy cái quá trình từ đáy này đi lên đến đây thì chúng ta thấy là quá trình từ đáy đi lên đến đỉnh nha quá trình từ đáy đi lên đến đỉnh thì đây là quá trình này sau khi bứt phá khối lượng lớn đi đến đỉnh thì đây là quá trình rũ bỏ đầu tiên quá trình thứ hai nó là diễn ra trong phiên đó là quá trình kéo ở đây ạ à, kéo rất là mạnh ở đây tức là quá trình này kéo thực ra là kéo ở trên xong rồi đạp xuống ở đấy thì chúng ta thấy là cả một phiên này cả phiên này nó hơi ngược một chút là cả phiên này kéo xả và phiên này là cũng là một cái phiên ở kéo xả từ dưới thì phiên này là kéo xả từ trên xuống dưới tức là mua lượng lớn cổ phiếu xong đạp xuống đạp xuống cái lượng ở đây là gì ạ à? bán đạp mạnh ở xuống rồi kéo lên thì cả một cái giai đoạn này là một cái quá trình rũ bỏ là thứ hai rũ bỏ này chúng ta thấy là rũ bỏ một lượng lớn cổ phiếu bởi vì vùng này nó bị kẹt rất nhiều vùng này cũng bị kẹt rất nhiều kẹt ở đây đó là những người thua lỗ ở đây ở đây là có một lượng lớn cổ phiếu người ta lên đến đây người ta bán nên có một lượng kẹt lớn ở đây nên để lượng kẹt ở đây thì nó sẽ có một kéo kéo kéo ở đây tức là đạp kéo xả và thứ hai gì ạ lần trước thì gì ạ đạp trước xả tức là đạp trước kéo lên lần thứ hai là xả kéo lên xả sau và sau đó thì ở đây trường hợp người, ta lại làm ngược lại là xả trước tức là ở trên là kéo lên xả trước và ở đây là xả trước kéo sau cái quan trọng ở đây đó mà chúng ta cần phải hiểu được bởi vì cái này là cái mà gì ạ các nhà tạo lập rất là tinh vi ở đây cái quan trọng ở đây mà chúng ta cần phải hiểu và nắm rõ được là cái khối lượng ở cái vùng này này cái khối lượng ở vùng này nếu nhìn ở cái khối lượng vùng này thì chúng ta gọi là tích lũy hay là phân phối ạ à? hello khối lượng ở trên cả cái vùng này từ cái kéo xả này thì đoạn này là tích lũy là phân phối ạ khối này là lớn hơn và khối lượng giảm hơn so với cái quá trình giảm này đấy thì chúng ta ai bảo tích lũy ai phân phối ạ khối lượng này là khối lượng lớn và khối lượng này là khối lượng xả vậy khối lượng lớn và xả ở đây thì rõ ràng là chúng ta nhìn thế này gọi là phân phối nhưng nhìn vào cái khối lượng này kéo lên và cái quá trình này đạp xuống thì lại phân phối là tích lũy ạ nên chúng ta không phải nhìn cái nến này gọi là phân phối đâu ạ mà chúng ta cần phải nhìn tổng cả hai những cái đợt giao dịch gắn này thì xem là người ta đang tích lũy hay phân phối thì đây chúng ta gọi là gì ạ một cái dạng tích lũy ngược lại nhìn cái cây này chúng ta gọi là phân phối nhưng tổng của quá trình kéo lên để rũ bỏ thì đây cũng là một cái dạng tích lũy vậy cái dạng tích lũy ở trong hai cái vùng này nhưng rõ ràng là ở đây là khối lượng biến động rất là mạnh biến động rất là mạnh nó làm cho nhà đầu tư chúng ta gì ạ à, mất phương hướng bởi vì mua xong là lỗ mua xong là lỗ vậy chúng ta thấy là thị trường trong những cái phiên hôm gần đây tạo ra kéo xả rất là lớn và khối lượng bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt thì đây là tín hiệu tốt hay là xấu ạ tín hiệu này là một trong những tín hiệu tốt nếu mà nó đang cạn kiệt vậy quá trình này tốt chỉ xảy ra khi mà có sự xác nhận khối lượng lớn tăng mạnh đột biến vượt qua cái cản này và nếu trong trường hợp vượt qua khối lượng cản này nữa thì đây chính là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta nhìn góc độ này thì lại phân phối nhưng nhìn sâu thẳm về trong cái đoạn này nó đang là một cái quá trình tích lũy các bạn có hiểu không ạ nên chúng ta không thể nào chỉ dựa vào biến động mạnh của cổ phiếu để chúng ta gọi là phân phối mà chúng ta cần phải quan sát khối lượng và giá để có thể nhìn thấy rằng là thực hư cổ phiếu sẽ ra sao và câu chuyện đây Dũng lại nhắc lại câu chuyện các bạn thời gian tới nếu cái việc mà tỷ giá tiếp tục lao dốc tỷ giá tức là cái tỷ giá tức là đồng Việt Nam tiếp tục được tăng giá tức là USD tiếp tục mất giá thì cái việc dòng tiền lớn dòng tiền khối ngoại sẽ tiếp tục đổ vào Việt Nam những cái điều đầu tiên là ngân hàng nhà nước sẽ có những cái tín hiệu phát nhưng chẳng hạn như là sẽ nới zoom tín dụng hoặc là gì ạ hoặc là có những cái, chính sách để tạo ra dòng tiền bắt đầu có thể duân chuyển trên thị trường khi mà nới dụng lơm tín dụng hoặc là nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thì cái ngành quan trọng nhất hồi phục đầu tiên không phải cái lĩnh vực nào khác mà chính là lĩnh vực tài chính nên lĩnh vực tài chính là lĩnh vực ưu tiên ưu tiên cho tất cả khi mà có dấu hiệu kích thích kinh tế tuy nhiên kích thích kinh tế ở đây không phải là kích thích kinh tế mà chúng ta hiểu đơn giản rằng là tỷ giá nó giảm thì rõ ràng là gì ạ dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào vì dòng tiền nhà tư nước ngoài tham gia vào thì nó có một lượng tiền lớn vào ngân hàng nhà nước mua được nhiều USD hơn và bán được nhiều tức là bơm được nhiều tiền ra hơn thì đấy gọi là kích thích kinh tế theo một cách hiểu khác khi mà có nhiều tiền mặt hơn thì lãi suất có xuống giảm và việc các doanh nghiệp bắt đầu gì ạ à, sẽ được tiếp cận với gì ạ à, tiếp cận với số vốn tốt hơn thị trường đấy là những lý do các bạn cần biết được à, tại vì có rất nhiều cổ phiếu trong đợt này các bạn có thể hiểu rõ rằng là thời điểm này những cái mô hình vai đầu vai là mô hình cực kỳ quan trọng để các bạn lưu ý hôm qua Dũng có chia sẻ cái cổ phiếu gọi là PVS nếu cổ phiếu PVS rũ bỏ mà nó xác nhận thì các bạn thấy đây là cơ hội tuyệt vời còn nếu không xác nhận thì các bạn đừng có gì ạ đầu tư bởi vì trong quá trình rũ này không ai bán ra mà siết chặt thì tuyệt vời đúng không tại vì còn nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng các bạn thấy rằng là đây là cách mà Dũng muốn gửi đến anh chị em các bạn ờ, Dũng biết rằng là các bạn có nhiều bạn hỏi một vài cổ phiếu khác nhưng các bạn thấy rằng là Dũng nói như này là cũng là rất là kỹ rồi. hay là cổ phiếu như hôm qua PVS nó cũng đang gì ạ tích lũy sau khi rũ bỏ mà tích lũy nếu cổ phiếu tích bỏ và tích lũy mà nó tích lũy thì sao xác nhận an toàn rũ bỏ tích lũy xác nhận an toàn đấy là cái lý do các bạn cần phải nắm rõ được đấy là toàn bộ những cái thông điệp à, Dũng muốn nói ngày hôm nay à, thông điệp hôm nay Dũng muốn nói anh chị em là gì ạ chỉ mua khi xác nhận và xác nhận là xem cái cổ phiếu nào hình thành mô hình vai đầu vai vai đầu vai các bạn comment là vai đầu vai ngược khi xác nhận vai đầu vai ngược khối lượng lớn và giá tăng mạnh các mua thường là gì ạ à? để 15 20 phần trăm nó nằm trong tầm tay ví dụ trong một vài bạn các cổ phiếu rồi các bạn có để tự phân tích thêm một vài cổ phiếu khác nữa à, hôm nay thì một bạn có hỏi là cổ phiếu gì ạ à? VPBank đúng không đấy chẳng hạn như là cổ phiếu VPBank cổ phiếu này đấy là một dạng này đây là rũ này khi mà nó giảm rất mạnh thì nó rũ thì phiên nay các bạn có thể mua được đơn giản thế đó ạ phiên đây là không phải cổ phiếu đây là cái chúng ta có thể mua được đơn giản đó cái biên động biến động sàn nhưng nếu mà nó tích lũy này nó rút bỏ này nó test này đấy, rũ bỏ rất mạnh test lại thì đây là cổ phiếu mua an toàn đơn giản thôi ạ đấy, thế thì các bạn hình thái thì rõ ràng nó gặp bên này gặp khối lượng lớn nó rút bỏ thôi nên ban nãy các bạn nhớ cho Dũng là gì ạ phần lớn lại mọi người mua ở đây là sai đúng không hello các bạn hiểu chưa khi mà các bạn mua ở trong quá trình mà bượt bứt phá này là sai nhưng sau khi rũ bỏ thì các bạn mua vùng này thì nó là mua đúng hello đã hiểu rõ chưa sau khi nó phải rũ bỏ nó phải test thì mua thế này là mua đúng còn mua là mua vứt phá thì các bạn mua là mua sai rồi bởi vì cổ phiếu sau khi vượt đỉnh bao giờ cần test lại ok thì đấy là những cái gì các bạn cần phải nắm rõ à, một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn và hôm nay là tối mai thì có một chương trình đó là hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng. nếu các bạn nào lần đầu tiên biết kênh đến Dũng hoặc là à, muốn tham gia lại khóa học này thì khóa học này diễn ra hai buổi buổi à, tối ngày kia tối chủ nhật tối chủ nhật tối chủ nhật thì chúng ta bắt à, tối thứ bảy và tối chủ nhật ngày à, tối thứ bảy và tối chủ nhật nó diễn ra vào ngày 17 ngày 18 17 18 thì ở đây các bạn sẽ học để các bạn biết là đầu tiên các bạn nắm rõ được cái tư duy đúng để đầu tư thành công hiểu rõ rằng là chúng ta thấy là thị trường trong thời gian tới chúng ta có nguồn lực nào chúng ta có cái gì để chúng ta chuẩn bị cho chiến lược đầu tư cái thứ hai là chúng ta hiểu rõ về chu kỳ thị trường hiểu rõ về xu hướng hiểu rõ xu hướng nếu bạn chỉ hiểu rõ được xu hướng thì các bạn này gì ạ thành công à, cái cái chương trình này thì Dũng sẽ mở liên tục Dũng muốn phổ cập tất cả cái chiến lược đầu tư của mình cho tất cả các bạn ai cũng biết được tránh tình trạng là năm 2022 hôm nay Dũng họp một bạn thì uh, sáng ngày buổi chiều hôm nay Dũng gặp một cái bạn bạn này có nói rằng năm 2023 ờ, này chắc là ông nào giỏi lắm là lỗ ít thôi còn đa phần làm gì có ông nào thắng được tức là ông này nói và tất cả đều lỗ hết thì bạn này là một trong những cái người cũng làm môi giới chứng khoán bạn bảo là tất cả mọi người đều thu lỗ hết thì Dũng bảo là tại sao không có tư duy là gì ạ năm 2023 này đúng không 22 này có rất nhiều người kiếm được một hai trăm phần trăm tại sao chúng ta không nghĩ như thế ạ mà chúng ta chỉ nghĩ một cái xu hướng đi xuống này sau đó chúng ta mất hết tiền và đấy là lý do quan trọng là gì ạ chúng ta không nên để mất tiền thì khi mà gì ạ bị lỗ quá cái hạn mức chúng ta nếu chúng ta chỉ cần một cái tư duy là không bao giờ để mất tiền khi mà chúng ta bị lỗ cái quá hạn mức thì những cái nhịp hồi đi lên này này những cái nhịp hồi đi lên này để có một cái lợi nhuận hai ba mươi phần trăm nó nằm trong tầm tay nó đơn giản lắm ạ các bạn thấy nó cực kỳ đơn giản có thể Dũng đã public cho bạn rất là nhiều rồi quan trọng là lỗ thì không bao giờ để cho lỗ quá cái hạn mức chẳng hạn như bốn phần trăm là Dũng đã gì ạ một cổ phiếu như này nếu mà Dũng mua ở đây thì tỷ lệ lỗ bốn phần trăm khó không ạ nếu mà Dũng mua cổ phiếu ở vùng này Dũng không mua ở trên vùng này không mua ở bất cứ vùng này khi mà có quá trình test này có quá trình gì ạ biến động nhỏ thì mua vùng này lỗ 4% khó hay dễ ạ cực kỳ là khó trong một cái xu hướng dòng tiền vẫn đang gì ạ tích lũy đi lên và mua một cổ phiếu với dạng như này thì cái tỷ lệ thua lỗ của bạn rất là khó và tỷ lệ thành công của bạn có thể đạt 10 20 phần trăm rất là dễ các bạn hiểu không ạ nên ở đây không phải là các bạn mua một cách bừa bãi không có cổ phiếu rẻ mà chỉ có cổ phiếu tốt hay không tốt thôi ạ nên các bạn tư duy mua cổ phiếu rẻ là cái cứ tư duy rất là nguy hiểm bởi vì mua rẻ của gì ạ của rẻ là của ôi của thối nên chúng ta thấy là những cái của rẻ các bạn mua vào thì các bạn thấy là phải trả rất đắt nên đấy là chỉ là lý do các bạn cần phải mua đúng điểm đấy chia sẻ cho các bạn một vài cổ phiếu để các bạn thấy là rất an toàn nếu các bạn hiểu rõ à, hôm nay có một cái cổ phiếu giả sử như là HCM đấy các bạn mua không ạ khối lượng này nó chưa bật nhá thế thì đây là nó rũ này đây, cái quá trình là khối lượng lớn rũ này một cái quá trình giảm mạnh này nó rũ mạnh hơn những cái quá trình rũ này khối lượng lớn giảm mạnh hơn những cái quan trọng là đây là một cái phiên gì ạ à? SOW ạ à, SOS 5 rũ kéo hơn và nếu quá trình này mà nó siết chặt thì cái quá trình xác nhận này an toàn rất nhiều nên chúng ta thì không phải đợi lâu để chúng ta mua cổ phiếu mà quan trọng là mua đúng điểm mua xong là cổ phiếu lên mua xong là lên nhưng Dũng sẽ không bao giờ mua cổ phiếu theo kiểu như là đợi chờ nên để tạo ra lợi nhuận lớn trong quá trình đầu tư đó là tuyệt vời à, trước khi kết thúc chương trình của ngày hôm nay chẳng hạn như các bạn nhá nếu bạn nào mua cổ phiếu gì ạ à? MBB hôm nay được không ạ à? MBB hôm nay được không ạ à? tốt nhá anh chị em mua MBB hôm nay là tốt có thể gì ạ à? các bạn thấy là cổ phiếu đó nhưng rõ ràng đây là sẽ chặt thì cái lượng lớn là hôm nay bạn mua ok đúng không ạ các bạn mua hôm nay là tuyệt vời thế thôi thứ nhất là gì ạ nếu trong trường hợp cổ phiếu bị lỗ thấp nhưng đây nó đã gì ạ có xu hướng hồi phục thế là tuyệt vời đó, giải không ạ thì đấy là lý do tại sao hôm mới hôm trước Dũng đã nói các bạn rằng là một vài cổ phiếu nó có điểm mua nhưng mua thì đừng có kỳ vọng là nó đúng 100 phần trăm các bạn đồng ý không ạ chúng ta mua 10 cổ phiếu mà nó chỉ cần được thì ạ à? 6 cổ phiếu thành công và bốn cổ phiếu sai là ngon lắm rồi nhưng quan trọng là sai cái là cho xử lý ngay và được là chúng ta được hai ba mươi phần trăm thế mới là cách đầu tư đúng không trò chơi đó là trò chơi của quy luật cung cầu chứ không phải trò chơi của đất rẻ tuyệt vời lắm ạ trò chơi của cung lực cung cầu đấy tuyệt vời đấy, nó cũng không có giá cao giá thấp mà chúng ta chỉ có giá gì ạ có lãi không lãi thôi ạ đấy, thế thì tất cả cái điều này thì có một cái nghịch lý mà hôm qua nếu có thời gian Dũng sẽ chia sẻ các bạn nghịch lý rất là tức là khi mà người ta cái cổ phiếu này Techcombank hôm nay cũng có khi người ta định giá cái cổ phiếu vừa rồi khi mà Dũng quan sát tất cả các công ty chứng khoán các bạn biết không ạ thì năm 2022 thì phần lớn rất đông các công ty chứng khoán định giá cổ phiếu này là giá 40 này là cần phải mua vào tất cả công ty chứng khoán các bạn nào có thể à, tìm hiểu về các công ty chứng khoán đấy còn một số ít cổ phiếu một số ít các các gì ạ công ty chứng khoán thì định giá thấp nhất là cổ phiếu này giá 35 một số ít thôi ạ đấy nhưng à, buổi tới thì Dũng sẽ cho các bạn để các bạn nhìn thấy là vậy nếu mà trong trường hợp mà các công ty chứng khoán mà cho chúng ta và định giá cổ phiếu này giá 40 hoặc 45 thì các bạn có thấy rằng là đến vùng này là các bạn sẽ mua rất là nhiều vào đúng không? Vì giá giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Và nếu mà cổ phiếu này giá 35, định giá 35 tại vì công ty chứng khoán nào định giá tốt nhất cổ phiếu này giá 35. Thì lúc này các bạn thấy là cổ phiếu này nó giảm xuống rất là sâu và bạn thấy là bạn có mua rất nhiều vì giá này nó rất là rẻ rồi. Nhưng nếu mà các bạn mua giá rẻ này thì các bạn nhìn thấy là từ giá 35 này bây giờ xuống sâu nhất của nó là giá 20 thì các bạn nhìn thấy là chị bạn chỉ cần mua giá 21 thôi thì đến giá 35 này các bạn lãi rất là lớn rồi nên việc mà gì ạ định giá để cho một cái target các bạn mua ở đây thì cái điều này rất là nguy hiểm bởi vì quá trình lao dốc chúng ta không biết đến đâu à không biết khi nào tạo đáy không bao giờ biết được chỉ khi mà chúng ta thấy có dòng tiền lớn tổ chức nó tham gia vào thì chúng ta biết là đáy nên việc mà gì ạ chúng ta không thể biết dòng tiền tổ chức lúc nào tham gia vào nên ở đây chúng ta hãy lựa chọn gì ạ khi nào tổ chức tham gia vào thì chúng ta mua gọi là đầu tư theo xuống dòng tiền đấy đầu tư xuống dòng tiền vậy bao nhiêu bạn biết rằng thế nào là đầu tư xuống dòng tiền rồi đúng không ạ phải có dòng tiền lớn mới tham gia vào thì tối ngày mai à tối thứ bảy chủ nhật nếu các bạn nào quan tâm thì có thể gì ạ à, theo dõi trên kênh của Dũng vào buổi tối thứ bảy chủ nhật à, cái khóa học bí mật đầu tư chứng khoán một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có đưa ra quyết định tuyệt vời nhớ nhá trong thời điểm này mà không tập trung vào không có kế hoạch vào thị trường có thể trả giá nhá